ok đây cô chú ơi sáng nay cho chi chuẩn bị đi à, sáng nay cho chi chuẩn bị đi học múa ba lê nè cô chú đây là cái bộ đồng phục cô đưa nè sáng nay làm tóc làm đồ nha rồi trang điểm nữa nha chuẩn bị à, luyện tập hôm nay nữa là hai tuần nữa là đi biểu diễn nè cô chú chị xin chào ông bà cô chú ơi không phải cô chú làm vậy trời rồi quan vào múa đàng hoàng cho cô chú coi coi nhảy quá à rồi muốn sao cô dạy sao đâu làm sao đâu làm cho mẹ coi <laughs> trời trời trời trời Chị xin chào ông bà cô chú hay chị? Xin chào cô bà cô chú Hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn Sáng nay là thứ bảy nữa rồi mọi người Đến hẹn lại lên đưa Chi Chi đi học nhảy nè cô chú Đưa Chi Chi đi học nhảy xong rồi chiều nay sẽ um, đi ăn tiệc nha mọi người Chi Chi hôm nay có một cái buổi tiệc cùng đi thôi đây Tony. why am I crazy <laughs> xin chào câu chú let's go lạnh quá mọi người cái xe nó đóng đá rồi ba chi không có thấy đường chạy luôn mà phải lấy cái chai này xịt không được một độ nữa mọi người âm độ luôn Đông cũng cực quá trời luôn ha đó, sáng ra một chút xíu nữa lạnh như vậy nhưng mà một hồi trời nắng lên buổi trưa chắc là sẽ được ờ, khoảng 8-9 độ mọi người sẽ ấm hơn mình sáng Chi học nhảy xong rồi nè cô chú Ngày mai sẽ đến đây à, tập luyện thêm một ngày nữa cơ cô chú Rồi à, tuần sau là bắt đầu đi à, nhảy rồi đó Next week No, it's not next week, two weeks À, hai tuần nữa lần <laughs> Bây giờ ba Chi muốn đi tới quán cà phê để ăn sáng mọi người Tại vì sáng ra cũng gấp đó cho nên chưa có ăn Bây giờ sẽ đến ăn sáng xong rồi đi về gói quà Và chuẩn bị đi ăn tiệc ở đây cái góc này có ờ, cái cửa hàng bán đồ ờ, cũ á mọi người bán quần áo ờ, dụng mấy cái đồ gia dụng đồ bếp đồ gì đó đồ chơi gì cái gì cũng có hết á cái gì mà đồ cũ mà người ta không xài thì người ta đem tới đây tặng nha mọi người xong rồi cái tiệm này là sẽ bán và lấy cái tiền mà bán được đó sẽ làm từ thiện chi đây nè cô chú ấy đâu đâu có đi vô đó đâu con đi cà phê mà cái quán cà phê bên góc này nè ở cái giữa cái sân này là buổi xế chiều á sẽ mở những cái quán bar ở đây nè mọi người ngồi ở ngoài đây mùa hè ở đây rất là đông luôn các bạn giờ mùa đông trời mưa này người ta có dựng cái lều này nè ngồi trong đây tới tối tới khuya luôn á đông lắm ở ờ, đây là những cái quán bar bên đây nè có ba bốn cái quán bar luôn bây giờ sáng thì ta đóng cửa rồi cái quán cà phê ở trong đây nè cô chú bây giờ sẽ vô đây ăn sáng uống cà phê ăn sáng uống cà phê nhưng mà bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi đó mọi người ăn sáng uống cà phê xong rồi đông quá trời không biết có chỗ ngồi không nữa đi nhanh lên con à, chị chi vô quán là là xem điện thoại nè cô chú rồi thì nó không có ngồi yên cho nên là ba phải cho chi cái điện thoại Easy go dance class again tomorrow. Oh, good receipt. There you go, see? You want egg from Daddy? Có hai cái trứng cà chua Cà chị ăn gì? Chi Chi đang vẽ thiệp để tặng bạn ờ, sinh nhật nè cô chú <laughs> Ôi đẹp quá này giỏi rồi đó cái này là để mẹ cho cô chú coi cái này là chi tự vẽ nha cô chú cái này là của mẹ nè đâu cái này của mẹ nè mẹ ngồi đây mẹ vẽ cho chi nhìn vô chi làm chi vẽ theo đây chi nhìn theo cái hình này chi vẽ nè tới nơi nè cô chú chi chi đang cầm quà cho bạn nè <laughs> đây ở trong đây nè mọi người đợi mẹ nữa Chi đã đi ăn tiệc uh, sinh nhật của bạn về rồi nè cô chú ở tiệc á, thì có đông người lắm cho nên là Kim không có quay phim mọi người bây giờ buổi chiều trời nắng thì cả nhà đi dạo vòng trong sớm nè các bạn một chút nữa à, chiều nay thì các anh à, của Chi sẽ qua chơi một tuần thì Chi chỉ đi học có 3 ngày thôi cô chú à, Chi đi học thì mẹ cũng đi học luôn cho nên là mình chưa có đi làm được là như vậy đó Apchi. Bây giờ coi hai anh em đang làm gì nha cô chú Cái đèn tối thui luôn nè Ủa no more movie rồi hai anh em ngồi trong cái lều vậy thôi hả trời ơi very cute đó hai anh em ngồi trong cái lều tối thui vậy đó hồi nãy giờ mở cái máy kia coi phim bây giờ tối thui luôn đây là cô chú ơi hôm nay nhà mình sẽ ăn cái món thịt heo nướng nha cái này người ta gọi là gao minh đó mọi người là giống cái thịt heo muối vậy đó mình mua sẵn cái siêu thị đó xong rồi về bỏ vô nướng thôi um, cái lát mỏng mỏng nè mọi người nấu ăn cho 5 người nhưng mà rất là khỏe các bạn mình không có xào nấu cái gì nhiều hết đó chị mình chỉ nướng thịt với lại ờ, khoai tây trong lò nướng và mình luộc thêm ờ, rau củ nữa mình luộc thêm cà rốt với lại bông cải xanh nữa như vậy là xong rồi đó các bạn Why have you got another dress on now? That's the third different outfit you've had on today. I don't want that. I, want, I don't want that. The third different thing you've had on today. I don't want that Ba Chi đang nói là sao mà thay đồ nữa rồi hồi sáng giờ chắc là phải 3, 4, 5 bộ đồ gì đó Chi nói vậy đó cô chú nó ở nhà cứ một chút xíu lỡ lên thay đồ à Chút xíu lỡ lên thay đồ Hoặc là nó đang làm cái gì cái nó nhìn thấy cái hình nào mà người ta mặc đầm mặc váy á đó, chạy lên nó mặc đầm mặc váy một hồi cái là nó xem tivi hay là gì đó nó thấy người ta mặc cái bộ đồ khác cái là nó lên nó thay đồ khác rồi đó nó ngựa dữ lắm ngựa cô chú điệu dữ lắm điệu luôn bữa tối mình đã làm xong rồi đó mọi người bây giờ lấy rau củ luộc ra xong rồi là lấy ờ, khoai tây với thịt ra là ăn đó thường thì mình không có quay cái lúc mà mình đang ăn mọi người ở nhà đang ăn á không có quay tại vì ờ, hai cái anh nhỏ kia không có thích quay rồi mình ngồi mình ăn á mình quay mình thấy cũng kỳ kỳ mình ngại quá cái mình cũng không có quay nữa do you want me to do you want me to get the hot plates out, babe? Where no. the thing? Dad, Chips are in there. Dad, did you see? Did you see Jacob put the middle finger off? Yeah, I do. Why did you put them over there? Right, go on, you lot, go sit in the dining room, please. Jay, go in the dining room. We've got to go and eat now, so go in there, please, with your brothers. Careful. Catherine, do you need the toilet? Yeah, you should. Because then when you're getting up and saying I um, need a push. Right, babe, you tell me when you're ready and I'll put the chips on, okay? i ready now. Right, okay. So then uh, when you're ready for mine. That one's for me over there. Which one's for the tea? tối đã xong rồi nè cô chú ăn um, thịt heo muối với lại uh, rau củ luộc và khoai tây thịt heo ừ, thịt heo đúng rồi và khoai tây chiên nhưng mà mình không có chiên mình để trong lò nướng đó mọi người nói như vậy là xong bữa tối rồi đó cái thịt heo này nó mặn sẵn rồi cho nên là mình sẽ không có chấm cái gì hết đó còn khoai tây chiên này có thể là mấy bạn nhỏ sẽ ăn chung với lại à, nước sốt ờ, cái sốt cà chua đó rồi là xong ở bên đây ăn lạc lắm